hút thuốc lá thì uh, đây một là cái yếu tố ung thư phổi đã được nghiên cứu và đã được xác nhận rất là nhiều trên thế giới nên cái uh, việc kết luận hút thuốc lá gây ung thư phổi nó không phải là cái vấn đề nó không phải là cái câu hỏi nữa mà nó là cái uh, cái câu khẳng định do vậy uh, người hút thuốc lá nên bỏ thuốc lá để giảm cái nguy cơ ung thư này và giảm nguy cơ ung thư này cho chính mình và cho những người xung quanh mình những người hút thuốc lá thụ động à, và cái việc hút thuốc lá nó ảnh hưởng tới phổi như thế nào thì các bạn có thể đọc một số bài ở trên uh, ờ, Ruy Băng Tím thì uh, chúng tôi cũng đã phân tích rõ về uh, lý do tại sao hút thuốc nó lại ảnh hưởng tới ung thư phổi và cái uh, ảnh hưởng cho tới những người chung quanh như thế nào và cái tỷ lệ tử vong khi các bạn hút thuốc như thế nào và các bạn bỏ thuốc càng sớm thì cái uh, nguy cơ ung thư phổi của các bạn nó sẽ giảm sớm còn nếu các bạn cứ tiếp tục hút thì cái uh, cái nguy cơ nó sẽ tích lũy dần tích lũy dần uh, thì uh, mình nói nói chung hút thuốc hiện giờ đó là uh, một cái thói quen xấu và đã được khẳng định nó là nguy cơ gây nên ung thư